nếu như một câu nói có thể khiến em vui nếu em làm như thế trông em có hiền không thương em là anh dễ thương giây phút em gặp anh là hello mọi người nha gỡ cho em đi anh tú và tí nữa đi đợi anh tú xíu anh tú à, đánh cái nick này cái tí đi tí đi tí đi khởi động cái khởi động cái hello a chè hello cúc minh em vừa thấy anh trong bảng đấu giải hả ủa bảng đấu giải nào vậy mọi người đấu giải thì bây giờ hết giải rồi mà ta hình như là mùa mới mới có giải cơ bây giờ thì hết rồi mọi người ơi nếu em làm như thế trông em có điên không vui là thương em là thương em là anh dễ thương hello vân thiên nhá em tú đánh urf viewer đi à để em tú chơi vài ván cờ đã chứ bây giờ mà chơi urf không thì cũng không được tại vì mình để cái tang game là <tsk> để cái tang game là tft ấy mà bây giờ like urf ấy thì cũng gì gì ấy nên là phải like cái ờ, cờ đã like vài game đi <laughs> anh đừng like nữa để em xem game đánh si game mà game đánh si game mà thì mọi người có thể cổ vũ game đánh si game cũng được còn lại thì ờ, treo trong túi một mắt thôi game đánh si game ủa game đang đánh à tính ra là mình chỉ biết là hôm nay game đánh thôi hình như là ba giờ đúng không ba giờ đánh vậy là bây giờ ba trận bây giờ vậy là bây giờ mới đánh được một trận nào ừ. em ơi em à em có bùa gì mà lại làm em yêu vậy bước đời em tú kết bạn à kết bạn tên là gì đấy văn tiến đây nhá chả biết là ai nữa kết bạn đi easy mà em nào khai mau à em nào khai mau à em m em m mọi người ạ em m nhá một k hai rồi cày lên k năm cái hello anh tú hello di khanh hello tế anh hello ozin anh tú fuckboy gì đấy anh tú ấy thôi mà anh tú cơ bản là <tsk> vào gọi là comment một chút cho vui nhà vui cửa chứ anh tú có biết gì đâu gọi là những cái cơ bản á gọi là học được từ những học được từ người khác thì ờ, <tsk> comment cho nó vui vẻ một chút thôi chứ anh tú có biết gì đâu mà fuckboy ozin hi hi đừng like nữa em coi sea game mà em đừng có si game nữa em like cho anh đi à quên em coi cho anh đi có ủng hộ anh đi bạn chúc ấy em tú rồi em tú kết rồi em tú kết rồi à quên em tú kết bạn đã đồng ý hả kết bạn lâu lâu chơi urf thì cho anh em ờ, chơi kẹ với à được luôn được luôn vân thiên rồi em tú mới kết bạn rồi chế rồi hình như là hết lobby thách đấu rồi <clears throat> nếu em làm như thế trông em có điên không sao hôm nay lại thương sao hôm nay lại thương em ơi em là em dễ thương giây phút em gặp anh là em biết em si tình tình tình tình tang tang tình tang tình tình tình tang tang tang giây phút em gặp anh là <laughs> hello anh tú checker à nữa nữa check cái gì đấy em tú chỉ biết gọi là <tsk> ý là nghe qua đấy còn thực sự là em tú chưa bao giờ đi mấy cái đấy á nghe nó có vẻ là hơi ờ, hơi gì gì ấy nhưng mà mình chưa bao giờ thử á đây là mọi người đừng gọi âm nghĩ là checker cái tên trẻ trâu vậy em chào chị huy trẻ trâu cái gì em là boy 9x boy 9x nhưng mà cô đơn đến bây giờ chả là để boy cô đơn 9x còn gì ơ nhưng mà cái thẻ đổi tên có 31 sao à quên 31 gì nhỉ 31 rp ấy, thành ra là em tú đổi tên luôn chào anh tú văn thơ à hello nagi nhá anh tú văn thơ đâu anh tú học trên mạng không kiểu lâu lâu mình lướt facebook ấy mình thấy người ta comment hay là người ta đăng mấy kép khá là hay nên là mình học theo thôi chứ thật ra là mình cũng chả biết gì hết á câu trả lời đúng chất phát boy của Whitney mình không biết nghĩ là từ đâu ấy anh em ạ <coughs> giờ mình mới nghe chứ hồi trưa thì mình cũng biết hồi trưa mình đang ăn là mình cũng biết cái đấy giờ mới nghe anh em ạ đội hình nào bạn ấn tượng nhất mùa 6.5 mà đội hình bóng em trong đầu ai ui mình phọc bòi phọc bòi thế mình chơi phọc bòi nên mới thành phọc bòi anh em ạ chứ còn mình là phút bòi à quên mình là cút tóc đừng vàng nữa tóc đen nè vàng vàng vàng à lobby vẫn là lobby kim cương à quên vẫn là lobby gì nhở thách đấu ấy nhầm cái lobby kim cương cái gì á quen cái lõi kim cương rồi mai trời có mưa không em tú à mai à mai chắc là không hôm nay hay với cả hôm qua mưa rồi nên là mai là không theo mình nghĩ là vậy <clears throat> ê johnny đen nè johnny đen này ở nước ngoài mà vẫn chơi tiếp tì à ừ. chào bạn tú văn vở hello đỗ khánh nhá tên đẹp quá xứng đáng yêu kiều xứng đáng bị gớp chìa đá hè hôm nay hôm nay hình như là chìa off livestream hay sao mọi người ạ mình thấy chìa đang story chụp hình với một người con gái không biết là bạn hay là chị nữa hình như là chị ờ hình như là chị của gớp chìa hay sao á tại vì mình nghe bảo là cái tháng này thì uh, chị của gớm chìa có đám cưới hay là gì á nên thành ra là không biết là có phải chị hay không hay là bạn trông khá là ngon á à quên <laughs> trông trông khá là xinh Trả đầu tên ờ, còn có hôm nay là 31 RP thôi, mai lại thành 69 rồi hay sao ấy em Tú à? Mày để em Tú đổi mấy cái tên ngay. <coughs> anh mặc áo ai vậy á? Anh mặc áo của anh mà. Áo anh đây. Áo gọi là áo bóng rổ. Số 69 à? À 63. Số 63 Nam Bom ạ. À. <coughs> Áo này là áo của anh á. <coughs> Mua từ lúc ờ, đi out mo cách đây tầm bốn năm tháng lúc mới ra Hà Nội ấy thì đi mua đồ thành ra lúc đấy đang trời lạnh nên là mua mấy cái áo dài và mặc với cả trông nó cũng khá là xì tin á khá là đường phố khá là trẻ trung nên là mua mua về nói chung là mặc thì bây giờ hơi nóng em mặc được cái bây giờ hơi nóng không ai lấy kiếm à không ai lấy kiếm thì em cũng xin vậy mày nghĩ cho chị cái tên ngầu ngầu đi chị cũng tính đổi mà chưa nghĩ ra cái tên à thì chị qua đây đê chị dẫn em đi ăn ốc đê chị vi chị vi hứa xuống vậy chỉ bảo là dẫn em tú yên ốc sau giải mà bây giờ sau giải mấy hôm được chưa thấy một cuộc gọi điện thoại chưa thấy một cái gì gọi là tinh tinh hết á hứa à đôi khi lời hứa chỉ là chỉ là lời nói à <clears throat> khá là buồn trông khá là ngon đẹp vậy à đẹp chứ đẹp chứ nam bom không nhưng mà thật ra là không đẹp lắm do lên đây có thể nhìn nó đẹp thôi ở ngoài thì anh trông khá là gầy á nên là không đẹp on speak on speak đúng không on speak tức là à, từ từ nhá sao lại hai chữ f nhở spffd là gì ta à cái này ộp mà nhở, đâu phải là on đâu nhưng mà không biết là có ý nghĩa gì hai kiếm mà hai kiếm mà giây phút em gặp anh là em biết em si tình tình tình tình tang tang tình tang tình tình tình tang tang tang chắc là mua dích lại đi kiếm một chút sắc đồ Rai ra Vậy đi Vậy đi Em Tú biết chơi bóng đổ không á Em Tú biết chơi thôi Còn chơi thì không hay lắm Cơ bản là nhìn người em Tú bé bé vậy thì chơi không hay Nhưng mà biết chơi nhá Đấu sĩ à Lấy cái đấu sĩ tầm này đép luôn à Hay là lấy phước lành nhở Phước lành cũng khá là ngon á lấy đấu sĩ thì có con xe rua luôn cơ bản là mình thích con xe rua á. với cả đấu sĩ đầu game đép cũng ok còn phước lành thì về lết không cần hồi phục tụ điện thì mình nghĩ là nên là bỏ qua chắc là lấy đấu sĩ đi một chút là đép đép đi đép đép Ui, biết ra con lên này thì mình lấy cái phước lành rồi vì cuộc đời này chẳng như là mơ lên cấp không nhờ lên cấp kiếm một chút ngoại binh không nhờ hay là sao ta hai kiếm mà hai kiếm mà để con leona lại thì có thanh lịch nhưng mà bây giờ mình lấy đấu sĩ rồi thành ra là không thể nào mà dùng phong thanh lịch đép được không hiểu cái captain này em chào chị uyên sao lại không hiểu được sao lại không hiểu được chị uyên ơi chị uyên sao đấy mình để cái xe kia cũng được á không mua này đâu anh em ơi chị uyên sao đấy sao chị uyên lại không hiểu chị uyên phải hiểu á vậy đi anh em ơi vậy nhá ui form mình đánh đẹp luôn á đẹp đẹp luôn á không hiểu cái caption là đấu sĩ Renta à, nhưng mà em tú ra Zeke với cả hai kiếm rồi thành ra lắp với Zeke đép nó dễ nhá một chút qua đây đi một chút qua đây đi tú trổ bóng rổ à tú trổ bóng chơi rổ á tú trổ bóng chơi bóng rổ à cái gì đấy cái gì đấy có gì nghe chưa hiểu lắm ngày xưa thì nói chung là môn thể thao mình chơi gọi là đẹp à quên chơi gọi là tốt nhất thì chắc là môn bóng đá rồi còn lại thì mỗi môn mình gọi là biết chơi một chút đấy thì uh, như kiểu là cầu lông nè cầu lông bóng bàn nè xong rồi bóng truyền bóng truyền thì thật ra là không biết bóng truyền cơ bản là đánh nó hơi đau chẳng qua là mình chỉ biết gọi là tăng tăng lên thôi còn mà đập đập như vậy thì nói chung là biết mấy cái gọi là thế á nhưng mà đánh nhiều nó đau lắm với cả tay mình bé bé nên là mình không chơi bóng truyền lắm mình chỉ biết gọi là hất lên á nêu bóng ừ gọi là nêu bóng á thì cái đấy mình biết kiểu nêu lên theo đồng đội đập ấy thì mình biết xong rồi chơi được môn thể thao gì nhỉ bóng bàn bóng rổ thì nói chung là cũng biết gọi là sơ sơ biết ném bóng các thứ đi ok sơ sơ từ từ nhá bốn đấu sĩ không bốn đấu sĩ nghe có vẻ ngon hơn đấy anh em nhở bốn đấu sĩ trâu á được á thì nói chung là biết chơi một chút thôi còn môn thể thao gì mình chơi được nữa không ta môn thể thao tốt nhất ở ờ, quên môn thể thao tốt nhất phải là môn esports phải đúng á ở ờ, chứ không phải là môn thể thao bóng đá Sivir Bazeke à? ừ, em tú tí nữa kiếm được cái đai máu nữa cũng được nhá một hai ba bốn năm sáu bảy bảy với cả một là tám mà bán đi cũng chỉ được chín tiền à không đủ tiền đấy anh em ạ không đủ tiền thì thôi nó không bán nhá có gì mình mua lại con go wick được mua lại con go wick nhỉ tầm này mình nghĩ là zekia với cả bốn đấu sĩ thì chắc là win á tầm này đánh bằng đam dead là chính với cả con javan này ui nhà này có cái tấn công điểm yếu này tí nữa mình thua đấy người ta chắc là đép được hai chết một chết thôi à chỉ đép được một chết thôi à thì em tú biết chơi bóng cười không em tú không em tú không biết chơi mấy bộ môn đấy kiểu cũng muốn gọi là thử cho nó biết mùi nhưng mà thôi anh em ạ kiểu cũng muốn thử xem nó phê pha như nào á nhưng mà sợ phê xong rồi nó ấy á nên là thôi phê pha phê pha thì mày đi hai đôi này ngon đấy nhở bây giờ mình lên cấp thì mình cho con gì vào được không esriu vào đam đam một chút nhở anh em nhở esriu đam một chút không hề tích tiền thật ra là mình có thể tích tiền đấy thôi tích tiền đi anh em ạ cơ bản là cho con esriu vào không nó cũng chả giải quyết vấn đề gì ví dụ mình thua thì mình xuống lấy đồ cũng được đúng không hợp lý không nếu mà thua thì mình xuống lấy đồ hai nhà dưới này thì mình win được nhà này mình thua nhà này à nhà này thì hên xui nhưng mà khả năng là mình vẫn thua đấy cặp nhà này thì mình thua chắc rồi này mình thôi bỏ con này đi coi như là mình tích tiền xong rồi mình ấy nhá mình tích tiền xong rồi mình uh, xuống lấy đồ vậy nhà này level năm ấy với cơ bản là có cái lõi này nè nếu mà mình có con lucian hay là con gna gì ấy thì mình còn úp cấp nhá còn đây có con sv vào cảm giác nó không có thay đổi được nhiều á nên là mình không úp anh em ạ chẳng hạn con gì ba tiền ngon ngon cơ Ê từ từ nhá, pha đấy là mình úp là mình win đấy chứ, đùa đâu. Mình úp là có khi win thôi chứ chưa biết. Cố con nữa đi. Hai. Được. Mua này đi. Em Tú biết chơi đồng bóng không là đồng bóng là cái gì đấy? Em Tú good boy một chút, good boy một chút lấy con này cũng được này. Lấy về là có hai Zeke luôn với cả con Red Sai hai à. Khá là ngon nhưng mà mình nghĩ là cần lấy găng hoặc cung trước á mất luôn à lấy găng được không lấy găng được không không được à thôi lấy cái đai máu nhá thôi lấy con rác về đi tại vì sao tại vì mình muốn tích tiền rau này á nhiều khi lấy con rác sai hai về không tích được hai mươi tiền đâu mình muốn tích hai mươi tiền rau này luôn làm hai cái rác kia cũng ok á hai rác kia ngon đấy nhá tập này coi như là mình đép được luôn á xe đua hai ngon quá này nhưng vẫn không tích tiền được nhở nếu mà pha vừa rồi mình không lên được con deadside hai là mình tích được hai mươi tiền đấy khá là ngon nhưng mà không ấy được thì thôi anh em ạ bây giờ mà muốn tích tiền phải bán con này đi là hơi tiếc nên là thôi mình quyết định mình quyết định là úp cấp mình sẽ cho con này hưởng đấy như vậy nhá hợp lý chưa bài mình mình nghĩ là win lại được rồi đấy cơ bản là nhà vừa rồi mạnh quá nên là mình thua thôi còn lại chắc là mình win được á Sivir Bazaka Israel Westgo ở đây đây em tụ lấy Sivir Bazaka đây chào ông VT nhé chào ông cháu Dương Nam nhá dậy đi ông cháu ơi quả đầu Z Xiaomi á mình đang tính cắt quả đầu Z Xiaomi hồi nãy nói chung là lúc mới tắm xong á thì mình có gọi là vuốt tóc nó nghịch nghịch á kiểu vuốt tóc lên nó nghịch nghịch nghịch kiểu vuốt lên nó nghịch nghịch á xong rồi trông nó chả ra gì cả nên là mình thôi rồi mình kéo nó xuống rồi kiểu nãy mình vuốt lên xem nó có ra gì không nhưng mà không chả ra gì cả chả ra một cái hệ thống gì xa hết tiếng yêu mặn ngon chua để dỗi thật ra là con ong này vào ngon hơn đấy nhở để rồi khi đêm kéo về lòng anh não để một mình suy nghĩ những chuyện về em chẳng thể nào biết được vì sao đã đánh mất được em tập này bài mình siêu khỏe luôn á tập này mình nghĩ là mình win trick được ấy gặp nhà này à ê nhà kia mà thua ai ấy nhở à nhà kia nhiều một sao quá anh em ạ nhưng mà chắc là mình cắt trích nhà này á nhà này thì nhìn có con vách hai khá là mạnh nhưng mà mình nghĩ là mình lo được cắt sai bài mình mạnh quá bài mình nhiều hai sao quá con vách này tay không nổi chứ thôi cắt trích cái cắt trích cái hello vt nhà hello trần thu chị thấy mày cạo chọc là đẹp nhất đấy nhá cạo chọc á chị có cần em bật filter cạo chọc cho chị xem không chị có cần gọi là để em bật cái filter cạo chọc cho chị xem không trông không khác gì một chú bé đần thật không khác gì chú bé đần tí nữa ba ra kia thật này cho vào đi anh em ạ xong rồi tí nữa cho con red side này vào nữa à quên con này vào nữa là đánh bằng đam bằng à, bọn liên xã thứ cũng ok đấy chắc là mình bán tích tiền đi anh em nhá bán con này này để con này lại để hai con này lại đi và đó là từ anh em ạ từ đi mình xài ấy, nhiều khi ra được cái ngoại binh á ra được ngoại binh thì mình bắt con này luôn nhưng mà ra cái này rồi he he u cũng xanh luôn bú em tôi bú game mà chắc là mình vào tốt rồi anh em ạ bài mình đồ đẹp quá cũng xanh luôn này bài đẹp chưa ừ, thiếu gần na nữa anh em nhờ kiếm gần na nữa là binh á gần na nữa là bốn tiến công luôn khỏi cần bốn công nghệ hello anh tú à hello nguyên bảo nhá ui sao bọn này ra nhiều thế còn yêu anh không em hơi cỡ sao tay lại buông lời khoảng cách sẽ chia đôi ta nói chung là mình tích tiền để thành ra mình bán nhá anh cũng chẳng muộn như thế đâu mà anh tiếc ê xếp tim đần đấy từ từ nhá tí lại một chút lại xếp tim lại cái dậy đi ông cháu ơi quả tóc vt nghệ sĩ nhân dân của ông cháu xong rồi kì không không không từ từ nhá nhà này có cái con sorry hai sorry thật ra là mình nghĩ là không quan trọng nhưng mà quan trọng là người ta có con biết hai cầm cái cung xanh á hơi game một tí anh em ơi ê đống mình thua vậy à bị bắn rồi à quên bị gì nhở bị cc rồi ui cc hai phát luôn à cố lên cố lên đã sai hay đã sai hai bướng quá anh em ạ ok ông này lên cấp mà xong rồi không có trick nha hơi thọt đấy nha eco và eco bán đi nhỉ anh em nhặt thích tiền cái ê xếp lại cái nhá tự nhiên xếp ở trên nó hơi ghê ghê á hơi ghê ghê một chút rồi đen bú đồ như vẽ phải vẽ chứ phải vẽ chứ ê sao mình cứ bị lạnh lạnh anh em nhở cảm giác thời tiết nó đâu có gọi là lạnh lắm đâu nhưng mà ở trong căn phòng này nó bật máy lạnh với cả cơ bản là <tsk> mình cứ bị quen với bật quạt đấy không bật quạt thì mình ra mồ hôi tay các thứ ấy. nên là bây giờ mình không chịu được anh em ạ thành ra là lạnh quá mình xin phép mặc cái áo khoác vào cái anh có đang thăm anh có đi thăm ông ngô xuân phương không chứ cả ngày bị ăn đấm thấy tội à cả ngày bị ăn đấm thấy tội nói chung là ngô xuân phương bảo là mọi người có thời gian rảnh thì vào gọi là ghé thăm ngô xuân phương nhưng cơ bản là bữa giờ giải dũng mới xong á bây giờ cũng gọi là chưa có thời gian rảnh lắm chắc là qua tháng sắp xếp thôi còn tháng này chắc là chưa mọi người ạ nhà này có đời vần rồi may là mình win đấy nhá tí này thua anh em ạ tí này thua tí này cút tí này cút que áo trá hình nữa áo này có gì đâu mà khoe nhưng mà cơ bản là mình lạnh thật tại vì mình bị quen bật quạt rồi ấy không bật quạt thì người mình dễ ra mồ hôi tay với cả mồ hôi chân lắm luyện cung nữa u là trời mình nghĩ là đủ tốc độ đánh rồi ấy lấy đung chảy nhá anh em ơi bây giờ mình đủ tốc độ đánh rồi lấy luyện cung thì nó hơi thừa nhở mình lấy đung chảy đi anh xin lỗi đã không ở bên để em phi lỡ cả tuổi thanh xuân anh xin lỗi đã không thể cho em được tình yêu như em mong chờ khoe áo gì đấy bán lại quả chuối đi à có mua không có mua không chắc chắn là mua không nếu mua thì bán ai mua áo à quên ai mua chuối tôi bán chuối cho nhà này xoay bài tự động ra galio victor với cả con này à ui kinh vậy nhưng mà tầm này mình nghĩ là vẫn lo được con galio cầm đồ này á trông chiến đấy chiến nhờ chuyến nhờ trông chiến nhờ anh em nhờ mà bài mình sao thọt tiền vậy ta không phải thọt tiền nhưng mà cảm giác 40 tiền không nhiều lắm bình thường thôi tạm tạm siêng siêng thôi nhà này đỡ vần đỡ vần nhưng mà ba đồ có dè keo nhà này ghê chắc là mình thua rồi anh em không ăn được nhà này rồi chịu á nhà này mạnh quá con đỡ vần tầm này ai mà đỡ ba đồ xong rồi còn cái lõi lung chảy nữa cơ đây mới gọi là lạch đồ như tranh vẽ này anh em ơi chắc kế bên có ai dựa nên lạnh đó anh nhá chắc kế bên có ai dựa mình tưởng là không ai dựa thì với lạnh chứ trước hôm đi khoe với viewer là đi nghĩa vụ về múa florentino cơ nghe mõm và cờ <laughs> nghe mõm mà con đớ vần nè ui đớ vần của ông đấy luôn ngon chết luôn rồi đấy có ai chê em hết giờ chưa em không biết mấy kèo ốc của em đâu chị vi ơi bây giờ chị nói đi chị nói đi chị vi à bây giờ chắc là mình nhặt khá hiệu ứng anh em ơi một là nhặt con ire hai nhặt con này nhá ê nhặt con ire trông có vẻ ngon hơn á để mình xem có nhặt được nhặt ire không tại vì lấy con ire thì tí nữa mình có thể tháo đồ ra được đúng không còn không thì mình có thể bui đồ cho con ire luôn khá là ok ừ, ngon đấy con ire này ngon hơn đấy cái găng thì thật ra là tí nữa khó nhặt hơn nhưng mà mình nghĩ là không sao đâu trước sau thì mình phải vẽ được á mình là họa sĩ mà anh em anh em quên mất là mình là họa sĩ à dù ngày đôi thay thì vẫn yêu em thôi yêu dù ngày mai chẳng thể yêu dù bao cách xa yêu hết nỗi đau chỉ còn dựa là vong theo đó anh á nữa nữa nữa dựa là theo vong cái gì nha ghê vậy nhà này gian đun mà lốc lốc con iz à có con iz đam mà lốc con iz à gà anh phi muốn gì anh phi mới vào mà lại gà gà anh phi ơi hôm nay em mới gọi là dùng cái keo uh, vuốt tóc của anh á thì anh thấy cái tóc của em nó có đẹp hơn không mới dùng một chút gọi là sát vuốt tóc của anh phạm phi mọi người ạ hmm. nói chung là mình thấy là sát cũng ok đấy còn do tóc mình xấu hay sao ấy. Hmm. thích đi lúc nào thì cứ hú chị thôi à tối nay luôn không tối nay luôn không chị hát nhạc không lời đi à hát nhạc không lời khó đấy nhạc không lời thường thường mình tưởng là có cái gì nhở nhạc không lời mình tưởng là thường thường sẽ là ấy thôi chứ thường thường sẽ là gì nhở thường thường sẽ là gì nhở mình quên mất rồi thường thường là piano đúng rồi piano nhở anh hải đã xem mà đẹp mà đẹp cái gì đấy đẹp cái gì đấy <laughs> mai đẹp này có trick là về úp cấp rồi ừ, nhưng mà cơ bản nãy nhà kia mạnh quá anh em ạ mình không chịu được á siêu mạnh luôn á hello tuấn việt nhá chê à hello minh hiếu chê gì đấy chê gì đấy anh phi nhà anh cảnh lên tám mà anh cảnh này anh cảnh bị vội anh cảnh anh cảnh ơi chơi game bên tám sớm vậy cái anh cảnh này chơi game cuối mùa có thực sự là sao anh cảnh anh cảnh ơi ba chấm bảy mà anh cảnh lên bảy hả anh cảnh này chơi game hay nhờ ờ đúng cái tên gặp mình cơ sáp thì ok còn tóc thì như lon à <laughs> tóc thì con đi lon à chịu ơi nói thế thì chịu con đi lon thì chịu xem ông này tấu hài phết có lúc không <laughs> không bao giờ có không chứ làm gì có lúc nào tấu hài đâu mọi người chỉ có đần thôi á thật ra là mình không phải là tấu hài đâu mình là người chơi hệ đần á kiểu nhiều khi những cái đần của mình nó làm mọi người tấu hài á à, không cái đần của mình tấu hài là mọi người cười à ờ nhưng mà nhiều khi mọi người không cười không <laughs> top một đôi donate một trăm k chuyển khoản anh nhé ui hương hương ly quẩy là ai vậy nghe tên hay vậy hương ly quẩy à hương ly quẩy là con gái à mọi người hay ấy nhở tên hay á mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng Tí nữa mình làm một cái kháng hiệu ứng này Một cái tim băng không? Một cái tim băng không? Một cái tim băng đi Một cái tim băng tí là một cái kháng hiệu ứng nữa là đẹp Mình hát là một chút gọi là như bông ờ, gì nhở Bông hai đẹp nhất á Xin mọi người lắng nghe ca khúc này đầu cũng tám bắt anh đánh ở bảy à nhưng mà từ từ anh anh cảnh cũng cấp anh cảnh cũng vội vậy ừ. tám rồi chứ bảy gì à từ từ nha em tú hát một chút gọi là ca khúc bung hay đập nhất mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất còn tim anh cứ ngỡ là duyên số chắc là mình gặp nhà này á mình gặp nhà đấy thì phải top một game này em nam voice của in fanpage ok chưa ok thì giờ đó chỉ là nhà này có cá chê à nhà này lên tám luôn rồi nhưng mà lại không có tiền zone vẫn đang cho mình là đỡ vần một thôi lý do chia tay là gì em có biết không vì em không yêu anh như anh yêu em vì em sẽ anh chỉ là nhất thời nhà này có chiến lợi phẩm mà mày mà hát nữa chị sủi kèo luôn đấy tha chị à vậy á vậy thôi em thú xin lỗi người mới chơi với như anh làm sao anh mơ có em hát bài sinh nhật của thái y á là bài gì đấy reset mùa có reset elo không anh à có nhá mọi người ơi có nhá có reset elo nhá về coi như là ranh đồng hết á em im thì anh ngồi coi còn hát thì anh ao à ok ok em em em tú xin lỗi các em tú xin lỗi các em tú xin lỗi em tú xin lỗi lỗi em tú á à, em tú xin lỗi em tú xin lỗi nhà này sorry vút tổng hai đỡ vần hình như là mình nghĩ là nhặt mình nhớ là nhặt từ chợ nhặt từ chợ rồi bây giờ mình phải lấy khăn trước nhá không có khăn thì hơi mệt á còn nữa không còn nữa còn cookie nữa còn bobby nữa bobby bobby ui không được rồi hát hiding in the blue đi à one ip stream đấu trường chân lý hồi nào vậy à không hiểu sao mình hát mà mọi người cứ ấy à thôi ông im đi con tôi khóc bảo đứa nào rú à chịu vậy em tú hát một xíu mà mọi người tắt à, khe thì em tú không hát nữa rồi em tú xin lỗi mình cần một cái găng đúng không mọi người một cái găng để lấy kháng hiệu ứng hoặc là lấy kiếm găng đê đừng ai lấy găng anh cảnh renta hai nhưng mà chưa vi hai à nhà găng đấy xin lấy găng nào ok nhà này lấy cung lấy cung ba tia à hai nhà anh đỡ vào trận này à nhà này seraphine hai bốn sáu tám seraphim một nhưng mà con Derry nhà này cũng đánh chắc là ấy thôi cũng đánh dây ờ, xì hoặc là à, quên đánh ờ, jihin hoặc là sivir thôi người đỡ không phơi người yêu anh thiếu gần na đó mọi người ạ thiếu nửa na nữa anh em ơi từ từ nhá mình đang đun đồ cái đang đun đồ cái ai ra không kịp rồi tí nữa bán bò đi này kha dích này chắc là không xài được kha dích các bạn là không có huyết kiếm nên là bò nhá anh em nhá bây giờ mình kiếm một gần na nữa rồi mình thay form vào luôn là đẹp bỏ bớt bọn đấu sĩ ra cảm ơn anh tú thằng bạn em bảo bị táo bón mấy hôm ngày nay mà nghe anh hát nó phòng sát nó sạch luôn à phải không vậy một đâm iz của mình gặp bài này thì được chơi game á còn gặp mấy nhà khác pc thì hơi khó chơi anh em ạ giết nó con blitz được thì đẹp hai một bé gần na nhưng mà lại chưa ra nói chung là mình vẫn giữ mười tiền là ok rồi bây giờ mình chỉ cần dỗ một con gần na thôi là form của mình gọi là đẹp được luôn nó khỏe khoắn xinh xắn luôn á bùm sức mạnh lớn giáp tự chế và thăng hoa à. ui đây rồi xong rồi đấy tháo đồ nize ra này tận cùng của cuối cơn đau bây giờ mình ăn thường eco đúng không em vẫn yêu anh như lần đầu vi nhiều á lần này hai eco hai à cứ lên tạm các anh em ơi lên tạm đép một rau đi không phải tí nớt tính tiếp mình để hết rau rồi rôn nhá bây giờ cũng hơi ít tiền á cơ bản là vừa rồi bài mình toàn là một sao nên là mình roll một chút luôn cũng ok cung à cung tính nữa là một cái ba tiêu cái diệt hoặc là cái cuồng đao thì ok nhưng mà mình nghĩ là cuồng đao chắc là ngon nhất nhở cơ bản là mình có hai zeke rồi cuồng đao nó stack luôn á hợp lý hơn game này ăn nam sủa nhưng mà là sủa thì éo là được ghê vậy ghê vậy Ui, bài mình mà có thêm một đồ cv nữa là chiến luôn á với cả cv hai nữa thì binh bùm bốn mươi máu à chơi được nhá em chào anh chì à nhá anh tú đâu rồi anh à hello minh quân nhá anh tú đang gọi là đi à, đám cưới nha anh tú đâu rồi bờ răm hai nữa thì bú nhưng mà bây giờ chưa có đôi bờ răm nào thành ra là zone này nó cũng hơi gì gì nhà này năm con bờ răm à bán bờ răm đi má ôm nhiều bờ răm vậy trong người ta chơi với ích kỷ à sao giữa mùa hè trông anh lạ thế á tại vì mình bật máy lạnh với cả góc quạt đấy thành ra là hơi lạnh anh em ạ mình bị quen bật quạt rồi bây giờ không bật quạt là người mình ra mồ hôi á cuồng đao này vẽ đấy quỷ thư gọi là cuồng đau, Ui, nickel à nickel à. thôi cuồng đau đi bây giờ lên cấp kèo được một con tái chế là hết bài đúng không bây giờ neko luôn thì nó hơi vội mình muốn run thêm một chút đấy gì đấy à Bọn thêm một chút đã đi một chút xíu này Bắt nỉ á Xong rồi không ra đôi nó không ra con nào luôn Ok Ok anh em ơi Vút bẫy hay là mình chia mảnh đồ tái chế nhỉ anh em nhở Bây giờ mà chia mảnh đồ tái chế thì nói chung là phải lên 9 cơ Thì mới ngon được còn không thì bây giờ lắp bút bẫy thì lắp cho hàng trên à lắp cho con xe con Kathleen bắn một phát chết con Sivir luôn mà. Từ từ nhá, mình phải lắp vút bẫy á. Lắp vút bẫy hàng trên đi. Em chào anh Lê Tuấn Tú, à. hello Phương Anh, anh Lê Tuấn Tú nào đấy. Em chúa mà đánh xin lại đi. Vút à. hmm, bẫy à, vút bẫy hàng trên nào được cái chứ vút bẫy hàng trên được cái chứ anh có nói ra hết những lời sâu thâm trong trái tim này một tình yêu siêu khủng long cho con uh, bram đỡ, đỡ chết sốc nhá nếu mà cảm giác thua một đao nữa thì mình đôn đôn nốt thua một đao nữa thì mình đôn nốt mình đôn kiếm con gọi là zinix hai dùng nico gặp nhà anh cảnh anh cảnh lên chín luôn rồi ê cứ mỗi lần mà anh cảnh mạnh nhất là mình gặp hay sao á lên chín thì sao tú win được sao tú đép đấy hôi rôn nó phải rôn á gặp anh cảnh ván này đau á bờ ra vẫn một không tách nổi luôn mà ui có chửi con nào không có chửi con nào không bài mình gọi là siêu cáp đấy chứ cơ bản là đau trước bị con Kathleen bắn đau quá nhưng mà gặp anh cảnh rồi thì chắc là mình dãy được á Kathleen MVP gì à có nico đánh bằng zinix luôn cho nóng anh nhá nhưng mà phải zinix hai chứ bây giờ zinix một thì đánh bằng zinix kiểu gì ờ đúng rồi đấy sắp cút zinix zinix ir hai à mình đang tính gọi là đổi một chút đồ qua cho con zinix cầm hai cái xe kia khá là ngon nhở xong rồi con bờ ram cầm đồ kia nữa nếu mà đi chợ không có đồ con ấy thì mình ấy nhá thôi mình nghĩ đổi luôn đi tầm này Rao nào sống được thì Rao đấy hay đấy anh em ạ tầm này ra nào sống được ra đấy hay đã vậy đi tí thêm con blitz xích qua kia nữa là đẹp gặp nhà này à nhà này con đỡ vật à nhưng mà mình nghĩ là mình win được á cơ bản là nhà vừa rồi anh cảnh kiểu mạnh quá thôi nổ hũ á thì mạnh quá từ từ nhá tay mình hơi yếu nhưng mà phải mình thiếu tay nhá Ê, chết luôn à Ê, cái lobby này bị mạnh nhất ta lobby này siêu mạnh luôn á cái ông này ôm một đống bờ năm làm gì ấy xong rồi mình luôn không ra được bờ năm hai có gì đấy không không có gì đấy cả có sát thủ ngon nè ui sát thủ cho iz hoặc là bốc đồ cho iz là bú rồi bài mình siêu mạnh rồi vẫn thua không win được luôn nhà này có cái gì mà mạnh ấy nhà này bốn thách đấu ba thanh lịch bốn thách đấu ba thanh lịch thật ra là nhìn bình thường nhở chẳng qua là mình nghĩ là mình thiếu tanh thôi á cơ bản nhà anh cạch đấm vào đau quá ui sáu máy móc lobby này bị điên rồi anh em ạ nhà này có khi ao tốt ấy chứ nhà này sáu mươi mà vẫn bốn mươi ba hay quá bè ơi đánh đúng thực lực à hay anh tú à cho em order order hai bông hoa mai nữ hai bông hoa mai ba mươi chín điểm top bảy phế chưa ui vào ngay à không được xài đi cô luôn không được đi cô con gdx hai luôn cô cô nút à cô cô nút là cái gì đấy đến đây với anh nào bây giờ phải đợi gọi là ba ngày nữa thì mới có bbe nói chung là ra bbe thì chơi nó hứng thú hơn bây giờ thì nó cũng hết rồi á nên là chơi kiểu vui vẻ một chút đấy còn ra bbe thì uh, kiểu mình tò mò ấy, với cả chơi được nhiều cái mới với cả mình uh, chơi dần nó quen mặt tướng luôn thì qua mùa mới nó đỡ đỡ bị gọi là quên tướng á, thì nó hợp lý hơn Ừ. Tình yêu Tình yêu của anh là biển rộng em như con thuyền nhỏ trước một lần ra khơi. Top bảy ngon chưa? À chưa ngon anh Phi ạ. À. Top bảy mà lại ngon nè À hóa ra đợi mình ao top xong rồi để vào gọi là ngon chưa. M tới chứ cả M N A. À. Nữa nữa nữa. Nữa nữa nữa, ông Minh kia là chơi chữ à, hay trêu nhờ cho em order bông hoa đào lại nỗi buồn em đi hoa đào lại nỗi buồn à <laughs> đào sâu không cho anh order một bông hoa đào đào sâu tim anh không nhảy nhảy gì đấy chị pi chị pi hay nhảy không vậy lại là găng với cả đai à à quái quỷ à à quái quỷ là sao vậy vui vui top bảy á mãi sau này anh mới biết Ezreal à hay làm ván Ezreal nhỉ mọi người nhở đánh Sivir đồ bao đẹp hai xe kia à? bài cũng gọi là yếu đâu vẫn ao top vẫn ao top như thường lobby kiểu đỡ vần kiểu nó đáp cho mình thiếu danh quá mình còn bờ năm một á hơi thiếu danh top bảy cộng một là đẹp mà top bảy cộng một lại đẹp mà và top tám mà đứng bán con này đi mua con đấy đi mua con bobby đi mình muốn ờ, gọi là tích dốc đồ hơn đấy dốc đồ kiếm tiền nó hay hơn trái tim hoa kỹ lá chắn tầm xa với cả tái chế à bây giờ đấy tái chế là mình có bốn tái chế luôn đúng không cơ bản là đồ của mình chưa lắp được gì hoa kỹ thì nói chung là ấy quá ok cho con này cầm gang con này cầm kháng phép là đẹp nhưng mà để xem đao sau có con eco nhá nếu mà có con eco ấy thì mình cho con eco vào cũng được ba nhà phát minh luôn tên này đã con eco là đẹp đẹp đẹp đến chết luôn đấy chứ sos em phương à sos em phương à để em để tối hay là tí nữa đây anh em phương ơi giờ anh tú chơi một chút đã anh tú khởi động cái máy đã chứ anh tú đánh còn áo tốt này này ngộp lắm rồi bà em tập tạ hỏi thằng nào hát như vịt thế cháu gì hả nữa nữa hát như vịt à ê hát không bằng con vịt luôn không hát kiểu dở con vịt không con vịt ít ra nó còn còn có cái gọi là để người khác học theo á còn đây không có gì để học theo không ngoại binh đi u bài mình khá là nhiều hai sao nhé anh em nhá mình úp cấp thì nói chung là cho con này vào được nhưng mà mình đang muốn ba dốc đồ quá nhở mà bây giờ ba dốc đồ thì nếu mà ba dốc đồ thì không thể nào mà kia được ba dốc đồ thì không thể nào mà gọi là gì nhở ba tốc đồ thì không thể nào mà có vệ sĩ với cả cái này được nên là để cái này đi anh tú chê kèo của em ít hay sao ạ có đâu anh tú gà không ăn được kèo thôi ai dám chê làm gì dám chê đâu đan đôm là vô cực với cả cái dây chuyền khá là ok chắc là mình đấm nhà này tầm ba con đấy anh em ạ thật hơi đau một chút nhá đau sau mà lên được hai con này hai thì bầu bu bầu bu anh em ạ không thì lên được mỗi con à, blitz hai thôi cũng được đấy blitz hai ngon ui đập bốn con à con bobby này đã không chết à trận này chắc là mình đánh win trích được á chiến lợi phẩm giải giới à giải giới thì tí nữa mình phải cẩn thận đấy nhá không thì hơi khó đấy nhà binh kia đánh gì đây nhà phát minh à nhà phát minh chậm sửa chữa bờ hai thật đấy nhá ạ ui thính đấy thiêng đấy à xịp à thiêng đấy đao sao cho cookie vào nữa à? vừa có sốc đồ vừa bốn tái chế vừa gọi là form gọi là đỉnh tầm này thì <tsk> ôi rồi ôi u là trời <clears throat> anh give me mới ăn được kèo á anh á anh give me hay mà gf mới à nghe lạ thế gf à chị vi hả và đó là tức là mua sinh nhịp nào nhỉ mọi người nhỉ thì nếu có form kiểu con eco ấy, thì mình à, cho ba nhà phát minh vào cũng ok ui tí nữa con sù quên này hồi máu lần nữa ấy. mệt lắm ui tí thua ấy nhá tí thua thật đấy nhà này mạnh vậy bài này mới thu được bài đấy hả ê từ từ nhá chám tú à hello anh bill nhá hello anh tuấn trần sao bài mình lại thua được bài đấy nhở bài trẻ có một cái gì luôn á cái game này nhiều lúc rất là xạo nhá cay thôi úp cấp một cái thôi mình không úp năm được luôn rồi <laughs> thua mà anh túi ra kèo việt nam với thái tối nay đi á úp khùng úp úp úp khùng úp điên chấm hỏi cái ông bùi quốc thái này nói lúc ta linh tinh cái gì á chưa hề úp luôn á đánh gì gà cứ nói với cái lung tung gì á đột biến gì đây ta đột biến này à đấy nhà này trông mạnh mạnh thì lại win cái game này có thực sự là Ê, rõ ràng là nhà vừa rồi siêu mạnh mà lại win nhà kia thì lại thua game mới thực sự là chơi được không vậy bịp thật nhà này mạnh chưa xong rồi mình win nhà này thì nãy con brain một thì lại thua <laughs> chị ơi em tú cản anh bill lại đi anh bill nhiều điểm quá em tú thấy rồi anh bill đánh hay lắm hồi nãy em có xem live anh bill một chút anh bill đánh hay lắm lấy con vách về không đường vách đây hay hay hay hay chị vi ơi à trên thái đánh gà siêu gà chứ cái ông đấy không biết chơi đâu mà bờ răm ba còn top ba không biết chơi đâu nói gà lại tự ái xong rồi suốt ngày đi chê người khác ba nhà phát minh rồi nhưng mà cơ bản em tú mất trích rồi sao làm tú để dốc đồ ấy hách tiền một chút nhá hách tiền một chút thôi cho con này vào cũng được ấy nhở nhưng mà mình đang muốn tích tiền hơn á chắc là bỏ nhà phát minh đi anh em ạ vậy đi tích được tiền luôn với cả ba đô này thì nó nở ra dễ hơn đấy con vách nhiều khi nó nở hơi khó chắc là nãy mình xếp con blitz ở thấp ấy thành ra là bị ờ, bị ờ, con sờ quên nó xịt cả nhà nên là thua anh em ạ giờ mình xếp cao lên nhá vậy đi cho con uh, ờ, Swain à quên con Cookie nước mắt đi, thêm một chút giáp từ tái chế nhá. Chiếu à, chiếu không trúng ai à. Em lên bốn số này nè, hay vậy mình, hay vậy mình, hay vậy mình BT. Chắc là mình win á. Win không ta? con Kathleen à con Kathleen cầm cái à con Kathleen hai à lại thua à lại xo à nhờ thôi mình có dốc đồ mình nghĩ là ok rồi á bờ lít hai mà lại xo à game này có chơi được đâu à ông có biết chơi đâu mà chơi ông thái để rồi khi đêm kéo về do xếp bài thôi đẩy blitz lên nó khác ngay ừ chắc là mình xếp con blitz thấp ấy bị con sờ quên kiểu xịt viên nhà xong rồi nó hồi phục á thành ra là thành ra là thua đâu đấy hơi tiếc nói chung là do cách xếp thôi cảm ơn em tú đã nhường anh túc một nhé anh cảnh đánh hay lắm anh cảnh cứ thế thôi anh cảnh đánh siêu hay luôn á nhưng mà anh cảnh quả lên tám đấy á, chắc là đấm em tú quả đau quá xong rồi tí nữa quả kia cũng chín nữa cơ nhưng mà bây giờ bài em tú kiểu không ăn được bài renta đấy á bài em muốn ăn thì phải kiểu zinix hai các thứ các thứ á xong rồi kiểu có đồ thủ nữa cơ bài em cơ bản là trận đấy cũng đồ cũng có đồ thủ kiểu hai cái ke rồi để rồi khi đêm kéo về lòng anh não nề sắp ba số rồi à em tú hay là ai đấy nghỉ game mà đi học đi làm chơi game không kiếm ra tiền à ông chơi nghề này sao mà kiếm được ông thái ơi kiếm giải thì toàn bị ao phải chơi hay thì người ta mới gọi là thật ra là chơi game là nó chỉ là một phần giải trí thôi đây người ta bảo là gà chứ liên quan gì đến việc kiếm tiền đâu ông thái này ông cứ là chủ đề thôi ông chịu nhận ông là gà sao mọi người ạ cái ông bqe ông cái ông bqt này không chịu nhận ông là gà sao á gà thì nhận gà chứ có gì đâu mà em tú dậy dạy em tuấn đánh Kazo với à đây thắng thua thắng thua thắng thua ra bao thua nhưng mà ra sau mình sẽ để không thua nhá mình phải bé cầu này lại cái mình phải bé cầu này lại cái từ từ nhá sao ra nhiều cái gì vậy tích tiền được không ta không tích được tiền nhở không tích được tiền thì thôi vậy đai máu à đai máu với nước mắt là dâng truyền à hình như là mình có một cái đai máu rồi thành ra là bây giờ hai cái đai máu à hai cái đem máu lận nói chung là bây giờ mình úp cấp đẹp nhất là con lucian nữa thì đẹp thì nó ok hơn còn không thì hơi khó nhưng mà mình thua rồi nên là mình không úp đâu <clears throat> nhiều đáy máu đấy nhở từ từ nhá từ từ lắp đồ đi bây giờ cũng chưa lắp đồ gì ngon á anh có thể tìm lại chèo hồi xưa chưa vào gửi ép được không à chèo hồi đó thì đánh như nào mọi người spammer bài à, Audien Soul à nói chung là ngày xưa thì mình cũng biết gọi là cái tên của trẻ cứ to ấy đánh khá là hay ê từ từ nhá bài có mỗi con uh, kia hai thì lại bị con nóc tơ này giết chết rồi à chị vi à xo thật này gx <sighs> hai ba đồ chắc là ăn được đấy chứ anh tám đấu sĩ đồ đẹp mà thì ý em là kiểu đánh ngang cơ ấy còn anh ngoại binh thì không nói rồi anh ngoại binh thì khó quá bài mình full hai sao mà cứ xo này từ từ nhá phải tích tiền đấy phải tích tiền đấy không không lên cấp đâu anh em ạ bây giờ mình tích tiền mình xuống nhặt đồ thôi nhặt một cái cung xanh hoặc là một cái à, găng nữa kiếm kiếm găng cung chơi hai mùa chỉ thế thôi ai chơi từ mùa một đâu mà biết nè thì chơi gà thì nói chung là gà thì là gà đừng có nhận cái tùm lam tùm lum gì em thái ạ thật anh tú chơi từ mùa một nhưng mà anh tú chơi từ cuối mùa đấy xong rồi mùa mùa hai anh tú chơi được nửa mùa xong rồi mùa ba mùa bốn anh nghỉ đấy mùa năm anh chơi lại đấy gà mà cứ thích thích đổi thừa đổi thế này đấy kia đánh thì auto xếp lỗi xong rồi chỉ biết đánh một hai bài giờ cũng làm cái gì ấy. ví dụ mà gà thì bảo gà đấy ai nói gì đâu nhở thật mình gà đem nhận gà thôi cái kiểu là gà là một cái tội hay sao ấy bài mình nhiều hai sao mà cùi nhở cơ bản là không có đồ đam ấy con ezreal này kiểu nó đang đun ra đồ hên xui quá nên là mình ờ, không mạnh lắm xo đến chết anh em ơi hồi trước chè cứu to còn giờ về gf bị anh tú vắt cho nhỏ lại rồi đánh kẻ đi à khi nào một bảy ra mắt bbe á mình đang muốn lấy cái luyện cung để thêm một chút tốc độ đánh nhá khi nào ra bbe à chắc là tầm hai mươi lăm nhé bạn ơi hai mươi lăm ra nhá hai mươi lăm ra bbe nhá chè về gf và nói chung là chè về đợt gf đợt đầu thì em tú không thật sự là không để ý lắm nhưng mà kiểu sau này thì ra đây thì nói chung là nói chuyện nhiều các thứ nói chung là chè cách đánh thì kiểu mình thấy nghiêng về kiểu mãn nhẽn hơn á kiểu một là kiểu ờ, ao trình hẳn hai là kiểu chết hẳn á thì nói chung là cũng nhưng mà thật thật sự là cái cách đánh của chèo rủi ro nhiều cơ bản là chèo đánh kiểu đấy mất máu nhiều á thành ra zone chỉ cần gọi là đen một chút thôi là đi à nên là nó nó nó có nhiều sự rủi ro ấy chiếu vào hư vô mà bây giờ nó random chiếu thì em tú biết sao bây giờ nhà này là có con ta lông à Ui, nhà này rác 2 level sáu kẹt tiền nhà ngoại binh trông có vẻ mềm hơn một chút đấy cho gặp nhà ngoại binh đi cũng được mình nghĩ cô ấy nên là mình không úp cấp nhá coi như là mình uh, tích bằng lợi tích của uh, dốc đồ với cả với cả gì nhở với cả ui hai lốc à ngon nhờ đỡ được một chút anh em ạ nhưng mà vẫn bị kéo thôi bắn đi con ta lông này nhìn nhiều máu thế chắc là năm thanh lịch đúng không Ui. không đét một lúc con ta lông thì đẹp <laughs> ông trùng ô kìa vì chuỗi à gớp chè giờ đổi tên thành gf hũ cốt là đẹp mà ừ, nói chung là chè kiểu con ten á thường thường ít khi nổ hoặc là nổ xong thì ngon chết rồi đây em xin ui cv cầm cung luôn mà pha bán máu gọi là hợp lý luôn đấy chứ hợp lý luôn đấy ngon chết rồi đấy thì chơi hai mùa trả gà ai nói gì đâu à thì ông nhận gà đi nãy giờ ông cứ giải thích làm gì đúng không gà thì là gà cứ phải giải thích làm gì chơi mấy mùa cũng thế thôi tại sao có người chơi một mùa mà người ta gọi là bờ rồ luôn người ta top một luôn thì sao đâu phải là cứ chơi hai mùa là là đâu phải cứ chơi bốn năm mùa là hay nhiều khi ông chơi bốn năm mùa ông lại chỉ mãi cao thủ với cả đại cao thủ chẳng hạn chơi bốn năm mùa cơ bản là tùy vào cái cách người chơi với cả ấy thôi chứ cv lên luôn nhá CV này mình nghĩ là đổi đồ luôn cũng được cung xanh này xong rồi cho con này cầm cái đai hai cái kia là đẹp là bú cho này vào đây đi lulu với cả con này à, bỏ đi lên cấp đi nhỉ anh em nhở đánh chậm chậm lại đi mình nghĩ là trận này mình à, có thể tốt cao được đấy cơ bản là ra CV sớm á mình à, chắc là vẫn đép máu được thôi với cả mình lấy tiền lại từ dốc đồ nhá tính ra là mình không thọt lắm đâu chẳng qua là mình bài có thể win trick được á nhưng mà cơ bản lúc đầu không có đủ, với cả mình xếp lỗi một rau thành ra là hơi nghèo hơn một chút kiểu đánh mà kiểu kỹ hơn á kiểu mình mới check nhà các thứ mình xếp nhà các, các thứ mà kỹ hơn thì trận này mình có thể giàu hơn á nhưng mà do khúc đầu mình để con uh, blitz thấp quá để con sầu quên nó xịt cả nhà anh em ạ nhà này rác hai chắc là mình thua rồi hai lõi kiểu hồi phục nữa cơ đép nốt được không nó còn bọ không nổi con bọ luôn ông này có thực sự là biết đảo tướng không vậy yeah rồi em tú có biết gì đâu hay là cho tiến công và thêm đam không bốn tái chế cảm giác nhiều siêu nhờ bài mình cũng không có đam á có con gần na thì thay vào con này thì có thêm một chút tiến công thì cũng ok nhưng mà không có gần na anh em ạ chắc là để như vậy luôn á tại vì dù gì mình cũng đang thua ấy làm một cái gọi là thua hẳn đi được cái chuỗi hai nào chưa đây đây lu hai đây bây giờ lu đến à, lu đến chết đâu đâu mùa nào chả học lại từ đầu mà cứ đổi thừa thôi cái ông BVT này <laughs> chịu rồi kiểu lý do thôi chứ kiểu tư duy chơi game á đâu có đâu đây là lý do thôi chơi thì kiểu sửa bam hên hên lắm phải lên được đại cao thủ kiểu thế nhà này nổ hũ chưa gặp mình chắc là nổ free rồi bài mình yếu á nốt con đâu hay con nữa đi cố lên Ui, kỳ này không có đồ đam ấy bắn yếu nhở nhà này ba mươi tiền nó hũ free luôn nè ngon nhở bán con này đi ui bài mình giàu ấy chứ siêu giàu luôn á ui cuồng đau duy lý chắc là lên cấp anh em nhở duy lý bây giờ cần một găng rất là đẹp rồi hoặc là một cái bút bẫy khá là ngon nhưng mà lấy cái lấy cái khăn ấy nhiều khi ông sợ tim băng nó ok hơn cả không phải lo mấy con blitz anh em ạ à. kiểu lâu lâu có mấy con blitz nó hơi hơi ghê ghê á kiểu nó hơi ngấy nhiều đáp máu à có nhiều đai máu nhở con vi vào à con vi vào tanh tùng một chút không ui bú chưa vậy đi à, một cái giáp máu này một cái giáp máu cho con này chắc chắn là một cái giáp máu rồi thì nó nói chung là lấy một cái kháng thôi là xong bày đi gồng bốn mươi tiền lên tám zone ở à? đây đây em tú đang eco thật ra là em tú nhiều tiền mà từ nhá quên nói quên mất là có cái cái cái ca lốc anh em ạ à. lốc của con đỡ vần thì ngon quá nhưng mà mình quên á cơ bản là mình vừa quay qua đọc chat á thành ra là ấy luôn thành ra là mình chưa kịp mà ờ, lắp luôn đau quá lốc được một chút thì ờ, chắc là đép được thêm một hai con á không lốc thì hơi đau không lốc thì thua hơi đau lốc kéo luôn bú và con bọ cũng tính là một chết hại nhá con chọn con bọ cũng tính nhá kiểu cũng tính là một đơn vị á lên cấp thì nói chung là có hai mươi tiền để zone nhưng mà bù lại mình sẽ có form luôn á từ từ nhá mình nghĩ là nên nên bỏ dốc đồ một tí đi không tham nữa nhá ba tái chế nói chung là trông nó hơi đần nhưng mà mình không muốn gọi là lì thêm đâu á con này đi tạm đi tạm đi tạm đi tạm tạm đi nhà chị vi có một cv rồi lên tám rồi à hai xe kia chị vi hình như đánh cv lúc nào cũng thấy kiểu có hai cái xe kia nhở ngon nhở nào hai xe kia ui nung chảy với cả luyện cung à ngon nhở ê sao mình bị đấm đau vậy hai mươi ba máu à thôi dồn cái dồn cái dồn cái anh em ạ bốn mươi tiền này khá là giàu lít hai bỏ này ra tí nữa đặt cái khăn cần một con uh, bờ ram nữa cũng được ire này và đạp tim băng cho eco không gna này nhà này chưa nổ hũ à nhưng mà gặp mình giống nổ đấy lại là tội đồ à lần nào cũng là tội đồ à bài cv này có thực sự là chơi được nữa không vậy sao mình đánh yếu đấy con cá chê cầm cung à xẻng à xẻng thì ra là mình không cần chắc là mình lấy găng á lại là để người khác nổ hũ à trận trước mình cũng để người khác nổ hũ xong rồi người ta đấm mình đúng không nhưng cơ bản là bài người ta cũng mạnh rồi cũng lên tám nổ mà siêu côn thật ra là người ta thiếu con vi thôi đúng không em tính là máy nổ cho cả lobby này hả nhưng mà bây giờ em tú cũng rồi mà chị vi người ta mạnh thì người ta nổ chứ em tú biết làm sao bây giờ biết làm gì hơn biết làm gì hơn đây còn yêu anh không em ơi cứ sao tay lại ra đi khoảng cách sẽ chia đôi ta AC anh tiếc thay chờ. mình đang muốn làm đồ tanh cho con mờ hơn á bây giờ mà làm cái tim băng cho eco à từ từ nhá để mình xem nhưng mà gặp này là chắc là mình win á để mình xem check xem một vòng lobby có cần tim băng không với cả người ta có nhiều kháng không á, nếu mà ít kháng thì làm cái tim băng cũng được gặp này chắc là win rồi tại vì xe đã phim một với cả con kia win chứ đúng không ok anh cường cũng cv cũng sắp đi rồi anh à cv yếu hay là do em tú cầm vào yếu rồi Bùm. Và trời cho phước lành với cả kích hoạt đội hình hoặc và trời cho để có tiền zone. Phước lành thì có hồi phục. Cái này tuyển nhân sự và mình nghĩ là lấy quà trời cho đi anh em ạ. Lấy tiền một rôn nhá. Ui, giàu thế. Nhưng mà trận này mình chưa có hai sao thành ra là không có lên cấp được. Topple their forces gần e hai rồi đúng không cần mười lăm đấy anh em ạ kéo con đờ vẩn cái dồn hơi bị nhiều đấy dồn rất nhanh và nhiều rất nhanh và nhiều nhưng mà không ra gì anh em ạ rất nhanh và nhiều rồi đấy tại vì bài mình cơ bản là bây giờ kiểu chưa biết là đang nào sống ra nào chết đấy thành ra là luôn phải cạn cạn anh em ạ iz ba mới ra bách được không thì khó lắm sắp đi rồi dôn vội em tú dôn vội chứ không tí lại không được xài tiền anh em ạ dôn một chút đi không thật ra là dôn hết luôn đấy một chút gì kiểu có đồng nào xáo hết đồng đấy luôn đi me rồi một đống tiền trả ra con bờ răm nào bờ răm hai trận hình như là mình bờ răm một rồi á cv hai này nhà này mạnh á nhà này chưa tôn ra gì Ui, nhà này cũng cả thầy cho luôn chưa ra gì này một nhà chết rồi à nhà nổ hú lấy ba xúc sắc à từ từ nhá lo được cái lobby này á cung à nước mắt à nước mắt chắc là đập anh em ạ đập một cái nước mắt nhá quần đao quần đao con đấy hai đẹp zin ấy hai đẹp hoặc là con con đấy hai đi tối thiểu là con bờ hai đi thề cv hai này tự nhiên có cái nhà nào để con kia nhìn ghê đấy có cái nhà nào để con uh, kia ở ở ở đâu nhở để con uh, kia trong góc cv sao á trông sợ vậy bài mình bờ năm hai nữa thì bú kiểu tanh được á chứ còn bờ năm không tanh được coi như là team bên kia cũng chèn nó hết à bờ năm hai dính đến hai bú à iz ba được à iz ba giúp chết rồi không nuôi được anh em ạ không tham vọng được trận nào tham vọng thì tham vọng nhé còn trận này chịu anh em ạ đừng có gặp nhà Reanta đấu sĩ nhá gặp nhà Reanta đấu sĩ kiểu em tú không có diệt á làm tú cút á bờ năm hai bờ năm hai bờ năm hai đây ôi từ từ nhá phải lốc á phải lốc á bây giờ phải có liều thôi không bán được anh em ạ không bán được con gì hết nhà chị vi hết lốc rồi này nhà này có blitz kéo bên này đúng không blitz kéo bên này à? thật ra là bây giờ mình để ô lốc ô ba lên không còn kéo cũng được á tay mình hơi chậm anh em ạ tay hơi chậm sao đi đâu tú thấy cái áo đấy vậy à, xem tú biết được gặp bên này dốc của con này khá là ngon nhá em tú lạnh lẽo em phải mặc áo lốc luôn bờ áo à, quên nuốt luôn bờ răm mà nhà này thật ra là xúc sắc rồi nhưng mà renata hai đúng không victor một à từ từ nhá win được nhà này là ngon nhá hai chết luôn không ui không chết à win được nhà này ngon quá tại vì nhà này nổ hũ xong nè nhưng mà sao mấy ông này nhiều máu vậy từ từ nhá để hết đau luôn mọi người ạ nhiều tiền đấy nhiều tiền đấy nhà này để ô hồn tượng ở giữa ô hồn tượng ở giữa có cái à, có cái à, kia gặp nhà này à con derry để góc bên kia nhưng mà đỡ vần đang một với cả con derry một với cả ori một mà thua thì hơi bịp đúng không thua thì chắc là hơi bịp thật thua thì hơi bịp mình nghĩ là mình win được á nhưng mà con leona bên kia tanh châu nhỉ nhăm nhở tanh châu vãi ui. cố lên hay ui tí nó thua anh em ạ nhà kia mà hai sao hết thì chết luôn đấy bài thanh lịch này mạnh vậy gặp tôi nãy giờ tôi thay Jinx tiến công chuyển đồ CV qua Jinx luôn á. Gặp tôi nãy tôi thay Jinx tiến công chuyển đồ CV qua Jinx luôn á là sao? Là sao cơ? Chưa hiểu lắm. Ui, Jinx 2 này. Ui, tí nữa mình lấy ra anh em ạ. Kiểu mắt mờ quá hay luôn như vậy là đi đấy anh em mà con Zinix cơ bản là Zinix một mà với cả con Zinix nó không có bảo bảo toàn mà con cv ờ, hai đâu nên là con cv hai kiểu anh em đánh nó dãy chết hơn chứ còn con ờ, Zinix hai thì công nhận là nó mạnh hơn con này đấy nó đam to hơn đấy nhưng mà nhưng mà sao mà đảm bảo được con Zinix nó gọi là được chơi game một trăm phần trăm đúng không ơi cầm thông đạo à cái gì vậy nhưng mà vẫn phải lấy á chịu á quên mất là nó đang có một mảnh đồ tái chế anh em ạ nhưng mà cầm cái dép đã ngon quá nhiều khi dân đúng được máy chiếu hoặc là <tsk> dép thiên thần hay là quyền năng đều được mọi người đợi xíu nha em tú dãy nốt cái dãy cái dãy cái dãy cái và đó là à ông này né lốc vào ui nhưng mà gặp ông này có con rồng anh em ạ hơi kinh đỡ vần này thật ra là không nhiều đam lắm nhưng mà có con rồng ấy nó úp đam con đỡ vần ấy hơi ghê bài mình khó khăn nên là không sợ rồng nhưng mà ông này có cái gì nhở có cái chạm sửa chữa ác độc thế cố lên chạm sửa chữa khó chịu quá kiểu con rồng được hai mạng anh em ạ ghê quá bình cái gì vậy có con uh, các chạm sửa chữa xong rồi có con ấy luôn rồi có dây luôn này em tú chịu rồi bài mình kiểu không có cái đam gọi là đằng sau á không giết được con đỡ gần đấy có cái diệt thì chắc chắn là ăn được á nhưng mà không có diệt thì chịu nhá gặp chị vi một trăm phần trăm mà lốc không được à xong rồi còn bí lốc à giống đi vậy giải cứu dvd <laughs> là có khi giải cứu thật đấy chứ nhưng mà người liệu có tin tưởng được cái gọi là <laughs> sự giải cứu này không vậy em tù đánh như vậy mà mọi người vẫn tin tưởng à giải cứu xong càng giải càng ấy không càng giải xong rồi càng không cứu được không càng giải xong rồi càng đi không Izeo nhận là ra nhiều thật đấy nhưng mà lúc nãy mình phải zone rồi nên là không được vuốt rồng cần đúng nhở nhà này không cần vút rồng nhà này cần một chút thôi nhà chị vi thì mới gặp rồi không cần vút rồng lắm nên là mình đập cái vút rồng nhá tôi này đây là cái tháo đồ đẹp mình tháo đồ này ra luôn tháo này là đập luôn đi đập luôn đi thấy sắp đi quá à, đi thật chứ mọi người ơi mọi người đang xem mình trên like cho mình xin một like nhá chúc mọi người ờ, một cuối tuần thật nhiều niềm vui nha rồi ra hai đây cho mình xin một like nhá hơi lao một chút mọi người ạ không có đập đồ nên chắc là mình chỉ đập cái bút đầu thôi huyết kiếm à ui đổi đồ thì ngon quá nhở nhà bây giờ mình cũng chả làm gì rồi mình có đợi thì lên cấp thì được thì lên thôi mình cũng chả gọi là hốp hốp zone gì ở đây cả gặp nhà này đỡ vần à mình nghĩ là kéo con jihin được thì đẹp kéo con jihin nhá các bạn là kéo được con nào à, kéo được một con đam bên kia đi là được á không ấy à để như vậy thì nói chung là phá được vút à, bẫy của đời vần không à lốc được đỡ vần lốc được đỡ vần cũng ngon nhưng mà kéo được con di hin cũng ngon cơ di chu thua cả bsg à di chu thua đen vậy đen hay là lỗ vậy chị nói chung là mình nghĩ là mình win đấy tại vì con đỡ vần kiểu là con đam chính á mà bị lốc lên thì cũng thua mà ra là mình kéo di thì mình cũng thua kiểu nhà này cơ bản là đang nhiều một sao ấy cái hốp win của mình là có nhà chị vi chín có nhà chị vi thua ở đấy á bịp nhờ Zinix cái này Blitz à hmm. Blitz thật ra là bây giờ mà lên cấp được thì đẹp quá Zinix thì không cần nữa rồi Blitz thì hai con nhiều khi kéo kéo được Hoặc là kẹp con Lucian Gặp nhà bên kia thì mình chịu Nhà kia còn có lốc nữa Lốc còn Leona lên anh em ạ Lốc còn Leona lên đi vẫn lốc được à lốc con leona lên thì không biết là có ăn được không tại vì cơ bản nhà này cũng mạnh quá mình bị lốc zinix nữa cơ có cái giải giới khó chịu nhở là con iz của mình ra tung ra được đồ khá là ngon nhở chắc là win ở nha mạ tràn tràn vào như vậy chắc là win á ok phải lý nhá phải lì cái mặt trâu mặt ngựa năm máu nhưng vẫn phải lì á chị vi đi gặp em tú thì hơi khó chị vi rồi gặp nhà binh culo và lên cấp đi anh em ạ lên cấp thì bây giờ zone đẹp nhất là con siêu côn siêu côn con này à, không làm gì hết siêu côn derry với con này à, đổi lốc được ai không có dây xì cũng được á lốc con rồng mà đẹp anh em ạ lốc con rồng mà đẹp lốc con rồng cái cho nó đỡ hú lên cho nó đỡ ấy đam đấy anh em tại vì mình có cái khăn con cv á thành ra là không sợ vút bẫy lắm ai à, cũng không sợ con uh, à, calio lắm hai này bắn chết đỡ vần hết đam này hú lên này bị culo này thì bị culo dí dí dí này ba blitz luôn vt á điên xạ hoặc hai blitz thôi em tú kẹp con uh, ờ, dây xì vào cũng được mọi người ạ tiến công nữa này tiến công thì bỏ ra được một con nào bỏ ra được một con thì liệu ngon không hay là lấy xe kia nhỉ mình nghĩ lấy xe kia đi tại vì bây giờ bỏ ra một con thì nói chung là cũng chả kẹp gì vào á cơ bản là bọn này cũng đang hai sao rồi trên bàn của mình không có con gì cả nếu mà trên bàn của mình đã có một con siêu côn á thì mình lấy cũng được nhờ nhưng mà nhà kia lấy được con ra đi hai thì hơi mệt đấy thật hơi ghê đấy không kéo xuống kịp anh em ạ kéo xuống kịp lốc con derry cũng ngon đó thật phải kéo con derry á lỗi mình quá à lốc con derry chứ để con derry bắn thì hơi khó chịu á derry nhiều đam quá cố lên zinix hai hay nice kẹp liên ạ zinix sáu tiến công bắn ối rồi ôi à em tôi nghĩ là kẹp bằng dây xì cũng được từ từ nhá căng vậy căng vậy bây giờ con gần na kiếm lại để đổi lốc à con gần na này cơ bản là đang hai sao á bán đi nó cũng hơi gì gì siêu côn này siêu côn đi cắm siêu côn vào ngon hơn kéo con Zinix lên chiêu ngon hơn anh em ạ này lốc vào răm mà cho con Zinix thì ngon hơn đấy thật nhưng mà siêu côn búp thì ngon ui đỡ vần có cái kiếm trâu nhở trâu mãi trâu thông đạo hay thông đạo hay binh kỳ à binh kỳ thì hơi khó nhờ binh kỳ thì hơi khó nhờ bây giờ phải bỏ zekia đi à hmm, sorry không cần lắm ui nhờ binh kỳ con galio hai nữa à jc hai galio hai à bây giờ phải lốc con gì đó mọi người theo mọi người nên lốc con gì đấy một chút diễn viên đi anh à không cần à, à có cái lốc này à có con gần nam mới này chịu rồi bên ghi khó lắm bên ghi không phải đâu bên ghi không không không cho đâu ra van hai luôn bà rồi bỏ ra kia đi tại vì mình không muốn ấy á mình muốn xếp con Zinix với cả con Sivir mới có một bên á kiểu không hai con không cùng bị ăn đam một một một từ một một một phía thì mình nghĩ là ngon hơn cố lên team ơi thì dí với cả gáy với chúng tôi nhỉ chưa dãy được top một thì cười chết á sao lại cười chết được em tú dãy để như thế cơ mà easy cơ bản là con Zinix với cả con à, con gì nhỉ con Zinix với cả con CV của em Tú em Tú muốn mỗi con một bên á thì nó ok hơn tại vì bây giờ mà kiểu à, top một à vẫn gà kéo con Blitz qua lốc rồi vẫn gà anh Phi này có thực sự là biết có biết gọi là khen lúc nào và chê lúc nào không vậy anh phi nói chứ vẫn gà mọi người ạ rùa ấy <laughs> rùa nhưng mà vẫn là top một nhá phong độ chỉ là nhất thời thôi còn đẳng cấp là mãi mãi mọi người ạ nhưng mà cảm giác là hai game sau em tú đau cái tai quá anh em ơi nên chắc là thôi mình xin phép ọp cái đau cái tai quá tối mình like tiếp nhá tối chắc là bảy giờ bảy rưỡi tám giờ mình like bye bye mọi người nha chúc mọi người à, cuối tuần vui vẻ nhé bye bye anh em ai mà sẽ like cho mình xin nốt một like nha bye bye mọi người đau tai quá mọi người xem give me đi